đấng ờ, pháp ờ, vương ờ, vô thượng ai bằng ơi thầy dạy khắp trời người ơi cha lành chúng bốn loài ơi quý y tròn niệm mới à, dứt à, sạch nghiệp mà ba kỳ ơi à, xứng dưỡng cùng tán than ơi ức kiếp không cùng tận Phật à, chúng à, sinh à, tánh thường rộng lặng ơi đạo cảm thông không thể nghĩ bản ơi lưới đại nhớ lễ ơi à, nam mô tần hư à, không à, biến pháp mà giới quá hiền vì lai thầm phương chư phật tôn ờ, pháp ờ, hiền ờ, thánh tăng thường trụ xa và giáo à, chủ à, điều à, ngự bốn sư thích ca mẫu ni phật đương lai hạ sinh di lặng tôn Phật ờ, Đại Tri ờ, ờ, Văn Thủ xưa lời Bồ Tát Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Ờ, Phật ờ, Bồ ờ, Tát chi tâm đảnh lễ ơi nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng sanh tình đại hải chúng bồ tát chúa tiêu à, tai à, diên à, thọ dược sư lưu ly quang vương phật nhật quang biên chiếu bồ tát nguyệt quang biên chiếu bồ tát ờ, thanh ờ, tình đại ờ, hải nhất thiết thánh chúng pháp ờ, phật ờ, sâu ờ, màu chẳng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp ơi nay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 nếu ít muôn biến đủ à, thân tâm đương từ tại à, điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đủ à, chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác bồ tát không như vậy thường nhớ đến tri túc vui cánh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp điều giác ngộ thứ tư lười biến phải xa đọa nên thường hành tinh tân để phá phiền nào ác ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biên tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sau nghèo khổ hay oán hờn thường kết nhiều duyên ác Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oan thân không nhớ đến lỗi cũ không ghen bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dục là tai họa thân dấu ở cõi tùng mà nhưng không nhiễm dục lạc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 tam điều nói trên đây ờ, chư Phật và Bồ Tát ờ, đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo ờ, tu từ bi trí tuệ đương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn rồi trở lại sinh tử đồ toàn các chúng sinh cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết đường sinh từ khổ xa lìa năm món dục tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử Phật à, tư duy tam điều này thăng tiến đến bồ đề à, mau thành tiểu chính giác dứt hẳn đường sinh tử thường an trú tình lạc chi tâm đánh lễ ơi để nhất đầu đà tôn giả đại à ca diếp chi tâm đánh lễ ơi à, để nhất trì giới à, tôn à, giả ưu À, đế ơi đệ nhất à, đa văn à, tôn giả a nan chi tâm đánh lễ ơi đệ trí à, tuệ tôn à, giả xa lời à, phật chi tâm đánh lễ ơi để nhất thần thông tôn giả mục kiều liên chi tâm đảnh lễ ơi để nhất giải không tôn à, giả tu à, bồ à, đề chi tâm đánh lễ ơi đệ nhất thuyết pháp tuôn già ờ, dạ phú ờ, lâu ờ, na chi tâm đánh lễ ơi để nhất luận nghỉ tôn ờ, giả ca chiến ờ, diên chi tâm ờ, đảnh lễ ơi đệ nhất thiên nhàn tôn giả mã loa chi tâm đảnh lễ ơi à, tổ sư huyền quang tâm đảnh lễ ơi à, tất cả chư vì tôn giả tổ sư đại sen ngự tòa đại hùng tư phụ thính ca đệ tử lắng lòng thanh tình bàn tay chấm thành liên hoa cung kinh hướng về điều ngự dừng lời sám nguyện thiên ta đệ tử phước duyên thiếu kém sống hiểm lâu dài không được sớm gặp chánh pháp bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng dài vô minh che lấp tháng ngày Vương tâm gieo hạt rộng sâu Tham sân từ ai dây đầy như lớp xác đào dông vọng gây nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu nao phiền nghiệp chưa nguyện xin sám hồi từ đây để tự thấy mình nông nổi con chưa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hương sầu có luôn tâm tư buồn chán mãn đầy dần vặt lo vì không hiểu được kẻ khác cho nên lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau chia cách hố kia can rồng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt đây nên đổi kênh dài lâu nay con hướng về tam bảo ăn năn gần thiệt cúi đầu để từ biết trong tâm thế bao nhiêu hạt tốt lắm vui hạt giống tương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi tầm hạt lành không mong tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời quen lối bỏ hình bạc bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cơ bần về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai quanh quân trong vòng buồn rừng xem tường bảo vật trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sau khó miệt mài giờ đây trầm sông bão điền con nguyện xa môi đổi thay đệ tử tâm thanh quý ngựa hướng về chư phật mười phương cùng với các vị bồ tát thành vang duyên giảng thành nhiều chia thành cầu sinh sám hối bao nhiêu lầm lỡ triêng miên xin lấy cam lỗ tình thị tưới lên dập tăng não phiền xin lấy con thuyền tránh pháp đưa con vượt nẻo oan kiếp xin nguyện sống đời tỉnh thức ngọc theo đạo lý thực tập đủ cười hơi thở sống đời tránh niềm tin chuyên đệ tử sinh nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiễm màu vườn tâm ươm hạt giống tốt vốn trồng sinh nguyện học phép quan chiếu tâm nhìn tâm hiểu thật rõ thấy đường từ tánh can phán thoát ngoài sinh từ trừng lao nguyện học nói lời ai người thương yêu chăm sóc sớm chiều đem buồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau đền đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dạy sâu tiến thành tâm hương một nén đại trên con nguyện hồi đầu nguyện đứng từ bi che chở trên con mô nguyện sinh chuyên cần tu tâm vuông tròn đạo quả về sau nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối chư phật nam mô cầu sám hối phật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 tám là thường theo học Phật, chín là hàng tuần chúng sinh, mười là hồi hướng khắp tất cả. Nam mô Phật Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phụng Nguyện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 Thứ cùng hồi hướng cầu bình an cho các Phật tử hiện diện trong Pháp hội cùng bà con nhân dân khách thập phương về chùa lễ Phật. Tùy theo công đức tu tập và phúng báu của mình mà được bình căn thuyên giảm ra quyến an khan lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với các chúng sinh tăng trưởng khắp nguyện phương ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh hưng tam đồ rất à, sạch nhà nam mô Phật à, bổn à, sư thích ca mâu ni công phu công đức có bao nhiêu à con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khâm pháp rơi các chúng sinh nhá thấy đều thế nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba chướng sành phiền não à, nguyện đường trí tuệ thật sáng ngời Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, Đời đời thương hành Bồ Tát Đạo. Nguyện xin tinh đồ cánh Tây Phương, Xen vàng chín phẩm làm cha mẹ, Hoa nở Tây Phật ngộ vô sinh, Bồ Tát bận thoái làm bản lứa, nguyện đem công đức tu hành này ờ, chán dài mười phương khắp tất cả Hên tay chúng con cùng các loài ờ, đồng được lên ngôi vô thượng ờ, giác. Từ quy y Phật ơi nguyện cho chúng sinh ơi à, hiểu thấu à, đạo lớn ơi à, phát tâm vô Ờ, nhập kinh ờ, tạng ơi chi à, ờ, tuệ như biển